bạn về kỹ thuật chăm sóc bưởi trong giai đoạn là à, dưỡng quả và ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020 và trên vườn bưởi của nhà ông Nguyễn Chí Tuấn ở phương bản Phụng Châu, Trương Mỹ, thành phố Hà Nội à, và sau đây thì à, à, thưa ông Tuấn là ông có thể cho biết là với những cái cây bưởi này ông dự đoán nó được mấy trăm quả như hiện tại những cái bưởi này năm nay nó đạt được khoảng trên 200 quả trên 200 quả trên 200 quả thì bây giờ những cái quả nhỏ này mình phải tiểu vớt đi vâng đấy, những cái chùm năm này, này bây giờ mình chỉ để nuôi được 3 quả thôi vâng thì 5 quả này bây giờ mình không thể để nuôi được cả năm mà mình chỉ để nuôi 3 quả nuôi 3 quả này. Thì, thì nó mai, mai quả nó mới lớn được chứ không mà nuôi cả năm thì mai quả nó nhỏ đấy những cái chùm kia là mình phải cắt bớt đi vâng để cho quả nó đều những chỗ nào vườn bưởi năm nay là coi chung là như thế này là tương đối đạt thì mức độ là khoảng là sai đều mà những cái hoa mà với những cái cái cái năm nay nó có hoa ba này. có cái hoa hai này giờ mình phải bỏ hết vâng cái hoa hai này giờ mình phải bỏ hết đi à, đây à. để cho tôi xin cho chị giờ cái hoa hai này là ra sau thì bây giờ mình phải bỏ năm nay là nó có cái đặc thù năm nay cái thời tiết năm nay là nó hoa ra không đều vâng. nó có cái đợt hoa hai sau thì giờ là mình phải, phải bỏ hết bỏ hết những hoa, hoa nhỏ đi nhưng mọi năm thì thời tiết nó thuận lợi mà thì... thuận lợi thì nó không có thì nó, nó ra đồng loạt các bạn ạ đồng loạt đấy nay thời tiết năm nay nó có nhưng có một cái là mưa nhiều nên dần nó bị ra nhiều cái hoa nó ra nhiều đợt hoa nhiều đợt hoa cho nên là quả nó không đồng đều các bạn ạ chính vì vậy mà chủ vườn phải vặt bớt đi như thế này các bạn nhé đấy. và cái cây bưởi này thì ông dự tính là sẽ để lại khoảng bao nhiêu quả cây này thì để lại hiện tại trên cây giờ là 250 quả Vâng. Thế nhưng mà mai thì đến lúc thu là mình sẽ có dự định tính thu khoảng độ 200 đến 220 quả cây. Vâng. Ví dụ như quả bé này thì mình Như quả bé này bật, vâng, giờ là mình phải này. bắt bỏ. Đấy, bắt bỏ. Đấy, tập trung vào đi tỉa bỏ. Đấy. Đấy như người ta mà à, bọc thì là bây giờ người ta phải tỉa tỉa tất cả để cho nó đều quả. Khi vâng. đều quả rồi cả thì là bắt đầu người ta bọc. Thế nhưng mà ở vườn vườn này là tôi không bọc mà tôi vâng. chỉ phun silic và phun cái để chống nắng. Đây, những quả như này cũng phải tỉa đi các bạn nhé bởi vì nó là hoa hai hoa ba nó không đều mà trên cây này khá là sai cho nên là ta phải bật bớt những cái quả nhỏ đi thì không nó không đeo được vì mai quả nó sẽ coi là bị nhỏ nó sai quá thì sai là quá, nó không chịu nó được. không đeo được vâng vì hiện tại những cây này bây giờ nó nếu tính số lượng quả trên cây này giờ nó khoảng 400 quả 400 quả 400 quả thì mai mình phải chắc chắn là mình phải tỉa đi khoảng trên 100 quả nữa vâng. Này, mình chỉ để khoảng hai trăm rưỡi thôi vẹo và nó nhỏ là mai mình sẽ cắt đi vâng. mình sẽ để cái tầm này chùm 3, chùm 4 này là rất nhiều cho nên là phải tỉa đi vâng. tương đối nhiều Vâng thưa ông Nguyễn Trí Tuấn là ông đánh giá về cái tỷ lệ sai hoa đậu quả ở trên cái vườn bưởi của mình như nào ạ? Nói chung là so với năm nay thì vườn bưởi này là đậu tương đối đạt. Lượng quả đậu coi so với mỗi năm là đạt hơn năm ngoài. Và khi dùng thì khi dùng phân Sinic thì ông có phải dùng thêm kích thích để kích cho xe hoa đậu quả không ạ? Nói chung là khi dùng phân xin Sinic thì có dùng thêm cộng thêm một cái bo canxi mình có kết hợp vào Đúng. Dạ. thì nó tác động cả hai thứ thì là nói chung là vun bồi đạt kết quả nó cao hơn. Và ông đánh giá cái um, tỷ lệ ở đây quả um, um, với những cái quả bưởi mà nó đã to như thế này mặc dù là mới đầu tháng 5 dương lịch thì cái quả bưởi nó đã to như này và da nó với cái da bưởi như này ông có hài lòng không? Năm nay cái quả bưởi dù rằng là to thế nhưng nó không bị sần vỏ. Cái tinh dầu túi tinh dầu là rất nhỏ. À. Nó không như là bây giờ nhiều quả như mọi năm là quả to và cái như thế này là cái tinh dầu nó to mà mai cùi nó sụp. Nhưng năm nay là nó rất lì. Lì có nghĩa là lì. nó chắc quả bưởi. chắc quả bưởi và cái tinh dầu cái túi tinh dầu nó rất bé. Vâng. Cho nên là mình không sợ là một quả bưởi nay mai nó sẽ bị bột. Vâng. Và ở đây thì khi mà trên cây bưởi nó đeo được vài trăm quả như này Mà cái lá của nó Ở đây chúng tôi nhận xét thấy cái lá của nó rất dày Ông có hài lòng với cái lá bưởi này không ạ? Nói màu lá này năm nay như thế này là tôi đã hài lòng với màu lá nữa rồi Vâng như mọi năm là màu lá hơi yếu nhưng năm nay màu xanh là màu là độ dày của lá chắc lá thì mình phải bỏ quả kệ đi chứ để cho nó hai quả nó đều chứ không mình để nuôi ba quả là mai gây nó bị quả kệ để mình lấy đạt được cái tỷ lệ quả loại một nó cao hơn thì mình phải tỉa bớt những quả nhỏ đi vâng. vâng ông có thể cho biết là à, cái trên cái vườn này thì đã giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Như mọi năm là cái lượng sâu vẽ bùa với nhện đỏ là tôi phải phun nhiều ba bốn đợt nhưng năm nay thực tế đến giờ này tôi mới phun có một đợt thuốc tổng hợp cả nhện cả sâu vẽ bùa và như vậy rút. Thì, vâng, như vậy thì nó cũng giảm rất Nói là đáng là kể. nó cũng giảm được 1 đến 2 đợt thuốc à, dùng thuốc bảo vệ thực vật. Vì cái hướng của tôi tôi muốn đi vào cái nông nghiệp sạch cho nên là muốn hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật và bón phân hoa Vì cái vườn này là tôi dùng silic và coi là bón bằng đậu tương với lại ngô. Cụ thể là trên vườn này thì ông đã dùng bao nhiêu cái ờ, lạng phân silic loại túi 5 cân ạ? À, túi 5 cân là dùng vào cho mỗi gốc là rơi vào khoảng 6 lạng và phun được 4 đợt coi là cái túi 300 g rồi. Vâng. Và bây giờ thì hướng của mình là sẽ phun Giờ mình tôi muốn phun tiếp khoảng hai ba đợt nữa để mình hạn chế cái cháy lắm. Vâng. Và với cái bưởi như thế này tới đây mình có phải bọc không Không, tôi sẽ không bọc vì thực tế là ờ, tôi muốn là mình dùng cái phân silic này để cho nó cứng vỏ thì nó sẽ hạn chế cháy đi. Vâng, cảm ơn. Vâng thưa ông là được biết là ông là một người rất giỏi về kỹ thuật chăm sóc bưởi Thì bí quyết của mình là gì ạ? Bí quyết của tôi là, là muốn làm cho cây bưởi nó được sai quả thì mình phải Thứ nhất là mình phải chăm cây từ kỳ Khi vặt quả xong rồi mình cắt tỉa tạo tả, Xong rồi bắt đầu coi là mình xử lý để cho cây ra hoa đồng loạt Xong rồi dùng thuốc coi là kích thích và thuốc canxi bo để cho đậu quả Để đạt cái tỷ lệ nó quả nó đồng đều và ông đã đến với phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang như thế nào ạ? Vì qua theo dõi vì tôi trồng là 17 à, 18 năm rồi. Thì thực tế là tôi thấy là cái hiện tượng cháy nắng rất nhiều và tôi cũng đã bọc, bọc nó vẫn bị cháy mà cái tỷ lệ cháy nó à, quả bưởi bọc ăn nó sẽ không được chất lượng nó không được ngon. Và tôi qua tôi tìm hiểu trên mạng thì thấy gọi là cái chất silic làm cho cái quả bưởi nó sẽ hạn chế được cái cháy nắng. Và tôi đã tìm một công ty Thành Phát để tôi phun năm ngoái thì tôi thấy hiệu quả nó đã đạt được rồi thì năm nay tôi tiếp tục phun để cho nó mình đỡ cái tốn cái công bọc và chi phí cái về, về cái bao, bao trái nó quá cao vâng. vì tính ra mỗi một quả bưởi cả túi cả công làm là mất khoảng 2 nghìn thì bây vâng. giờ nếu như mình phun khoảng 5 đợt silic thì nó mới rơi vào khoảng độ một triệu thì tính ra với chi phí cho quả bưởi này thì chưa đến 100 đồng à, thế, thế thì... cho nên là tôi dùng cái silic này để cho nó hạn chế cái chảy nắng vâng. Như vậy thì dùng cái phân silic để giảm cái chi phí giá thành à, trong quá trình bọc, bọc. cũng như là à, ông có nói là để giảm cái cháy nắng thì có nghĩa là sẽ tạo cho cái mẫu mã của quả bưởi nó đẹp hơn đúng rồi vâng và ừ, thưa ông là năm ngoái thì chúng tôi đến cái vườn bưởi này khá là sai và tỷ lệ dụng gần như là không có thì ông đánh giá gì trong cái việc là ờ, đối với cái phân xin trong việc làm dai cuống ạ so với năm ngoái thì đến lúc thu hoạch thì cái vườn bưởi là nó sẽ coi là hạn chế được cái dụng quả và cái tỷ lệ rùi vàng nó cũng hạn chế hạn chế được cháy lắm thì năm nay bây giờ đến thời điểm này thì cái vườn bưởi so với năm ngoái là năm nay sai hơn năm ngoái nhiều dạ. tỷ lệ năm nay sai đạt hơn năm ngoái nhiều thì tôi làm sao để coi là mình hạn chế được tối đa cái việc cháy lắm cái việc rùi vàng làm tiêm vào quả hỏng quả và cái thì tỷ lệ dụng quả nó hạn chế thì mình coi đạt được cái lượng thu coi là cao nhất trong về cuối năm Vâng thưa ông là ông đã gắn bó với phân Sinic trong 2 năm vừa rồi thì dự định tới đây của ông sẽ là gì ạ? Thì tôi vẫn coi là dùng Sinic để để phun để coi là làm cho hạn chế cháy lắng, hạn chế ruồi vào và hạn chế coi là làm cho dai cuống và mẫu mã của nó đạt coi là tỷ lệ coi là tuyệt đối. Ừ. Vâng cảm ơn ông ạ. Vâng thưa các bạn là để à, chăm sóc bưởi trong giai đoạn dưỡng quả này thì à, chúng tôi hướng dẫn bà con là dùng cái túi 300g này để pha ra với tỷ lệ là 60 lít nước phun cho với những cây bưởi mà từ 7 đến 15 tuổi như thế này thì phun cho khoảng từ 10 cho đến 15 cây và trong giai đoạn này thì yêu cầu nhà vườn là một tháng ta làm từ 1 đến 2 lần với những cái vườn bưởi mà cây lá cằn quả trống thì ta làm hai lần còn còn với những vườn bưởi mà quả xanh tốt ờ, quả đẹp cây đẹp thì chúng ta làm mỗi một tháng chúng ta làm một lần các bạn nhé và với một cái phi nước là có à, dung tích là 120 lít như này thì chúng tôi hướng dẫn bà con là ta làm hai cái túi phân như này Đấy. ta dùng hai túi phân như thế này để pha với một cái phi có dung tích là 120 lít và sau khi mà cắt túi phân ra đổ trong một cái phi như thế này thì đề nghị là ông Ừ, sau đây thì ông phun khoáng lên một chút xong thì phun ạ. Không riêng cái máy này thì nó tự sục tự khoáng khoảng à, không phải con này như Tức bạn là phân pha vào trong cái phi này thì đã được một cái cơ chế là tự khoáng tự khoáng phân để cho nó tan. Nó xoáy mạnh như thế này thì phân sẽ tan hết các bạn ạ mà ờ, phun như này thì không sợ tắc còi nhỉ? không bao giờ sợ tắc còi theo chân ông Tuấn thì mời các bạn chúng ta đến để xem cái quy trình phun phân lít trên bưởi và thưa các bạn là đây là một vườn bưởi diễn các bạn nhé có tuổi đời là từ 7 cho đến đời đây là 17 năm rồi 17 năm tuổi các bạn ạ có những cây thì mới trồng Vâng. Không không đây vườn này toàn bộ là 17 năm. Toàn vâng, vâng. Và khi phun thì ông phun đều trên hai mặt của lá, một mặt trên và mặt dưới. Và ông phun cả vào thân. Phun cả vào thân nữa ạ. Phun cả vào thân để hạn chế những cái lấm mốc ở trên trên thân bưởi. Và riêng phần gốc thì ông chĩa vòi phun xuống như kiểu tưới đổ và mình có thể phun đẫm đìa hơn một chút nữa đấy ạ Vâng thưa các bạn là từ năm 2019 thì công ty Tân Phát đã về đây để hướng dẫn um, ông Nguyễn Trí Tuấn phun bưởi ở trên cái vườn bưởi này và năm nay thì chúng tôi lại tiếp tục theo uh, sát cái vườn bưởi này cho đến tận lúc thu hoạch. Nói thì là tháng... Vâng bằng vâng, cách phun thì rất là đơn giản các bạn ạ Chúng ta có thể phun đẫm đìa trên thân, trên lá Phun trực tiếp vào quả Và riêng phần gốc thì các bạn phải cho đẫm đìa Và mỗi tháng thì ta thực hiện từ 1 cho đến 2 lần Trong giai đoạn dưỡng quả này Phun vừa rồi Vâng thưa ông Tuấn là năm ngoái vườn bưởi này ông thu được bao nhiêu tiền ạ? Năm ngoái vườn bưởi này tôi thu được một vạn hai quả Một vạn hai quả tương đương với bao nhiêu tiền ạ? Thì so với giá mình ở đây bán được giá 20 Vâng 20 thì là được uh được dạ, khoảng dạ, hai dạ, hơn 200 triệu hơn 200 triệu hơn 200 triệu và ước tính là cái vườn bưởi này tới đây sẽ được ừ, năm nay thì vườn bưởi này nó khai hơn năm ngoái khai hơn khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Nó khai hơn được khoảng 10 đến 20 phần trăm 10 đến 20 phần trăm ừ. Và năm nay thì ông mong ước điều gì ạ? Mong ước là bây giờ vườn bưởi mình chăm là sao cho đẹp để cuối năm thu đạt được cái giá cái trị nó cao nhất ừ. tất cả đều thời giá các lượng quả thì bây giờ đã có rồi sai rồi thế nhưng bây giờ mình muốn làm sao để coi là chăm cho quả bưởi quả bưởi nó ngon mẫu mã đẹp để là cái giá coi là mình bán được giá thành nó cao là mình nhà vườn có thu nhập cao vâng từ đầu vụ đến giờ thì ông đã phun được mấy lần rồi ạ đầu vụ về là phun bốn lần rồi bốn lần ông thấy cái mẫu mã quả bưởi đây như nào ạ mẫu mã quả bưởi hôm nay là cũng tương đối đạt bởi vì nhìn năm nay là cái tinh dầu từ tinh dầu rất nhỏ mà quả bưởi nó chắc và lì mấy tháng tư nhưng quả bưởi nó đang tương đối chắc rồi thì mình sẽ hạn chế cái tỷ lệ chảy nắng ấy, thì lệ rồi vàng năm nay là cũng có thấy nó có giảm không ạ? Cùng có ra chưa thấy gọi là bị hiện tượng bị rồi vàng. Đây phun tiếp vào một cái mé này cho nó Năm nay thì ông thấy cái tình hình nấm mốc ở trên thân cây của nó thế nào ạ? Nấm mốc trên thân cây thì có đỡ. Ở đây ông thấy cái tỷ lệ sai nó có đồng đều không ạ? Năm nay thì vườn bưởi được nói là sai đều tất cả các cây và tỷ lệ coi là là phân ờ, chia cái quả trên cây cũng rất đều. Hầu như cành nào có quả. Nó giải đều, nó không coi là bị rúm cành như mọi năm. Mọi năm thì nó như nào ạ? Mọi năm thì nó có cành sai, cành thưa. Năm nay thì hầu như là chia đều giải là các đầu cảnh đầu cảnh nào có quả không như mọi năm à. thế và nhìn những cái quả bưởi mà cái dáng này thì ông thấy cái dáng của nó đã được cân chuẩn chưa năm nay dáng bưởi như thế này là tôi tặng ưng bởi vì bưởi tháng tư mà cái mẫu mã quả như thế này và túi da vào và túi túi dầu của cái quả bưởi mà tôi tặng hai lần thì nó rất nhỏ ta có thể tiến sâu vào vườn bưởi một chút ạ tiến sâu vào các bạn túi dầu rất nhỏ và cái vỏ nó rất lì rất chắc Vâng thưa ông, vườn bưởi này là được mệnh danh là một vườn bưởi rất là xinh đẹp. Và ông có sẵn sàng mời các bạn đến thăm vườn bưởi đấy không ạ? Tôi luôn sẵn sàng mời các bạn đến ờ, thăm vườn và chia sẻ kinh nghiệm để cùng làm sao cùng phát triển đưa cái hàng nông sản của Việt Nam là không những ở trong nước mà còn muốn vươn ra để mình xuất khẩu để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và xin hỏi là đây có phải là một vườn bưởi sạch không ạ? Ông có khẳng định được không? Tôi khẳng định vườn bưởi của tôi là sạch, đi theo hướng bưởi sạch bởi vì tôi dùng có... không dùng thuốc hóa học hạn chế dùng thuốc hóa học và hạn chế dùng phân hóa học dùng toàn bằng coi là thuốc bảo vệ ờ, thuốc sinh học sinh và học. thuốc công nghệ uh, dùng công nghệ la lô với này bón phân bằng đậu tương ngâm và và ông có thể tự giới thiệu về mình đi ạ để nếu như các bạn muốn liên hệ mua nếu bưởi các bạn muốn đến thăm và mua bưởi thì liên hệ với tôi là Nguyễn Trí Tuấn ở xóm 2 thôn Phương Bản xã Phụng Châu huyện Trương Mỹ thành phố Hà Nội Số điện thoại là 036 8898 301 Các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Nguyễn Trí Tuấn để các bạn tiện liên hệ nhé Về kỹ thuật chăm sóc cũng như là à, sau này các bạn muốn mua bưởi sạch, bưởi ngon à, Bưởi chất lượng cao, giá tốt thì các bạn liên hệ với ông Nguyễn Trí Tuấn Và chia tay ông Tuấn và bà Thư thì chúng tôi xin được kính chúc à, sức khỏe ông bà mạnh khỏe để phục vụ cho đời, cho người nhiều những sản phẩm à, ngon, à, sạch, hấp dẫn và À, tạo những cái thương hiệu bưởi diễn của mình tốt hơn nữa Vâng, xin cảm ơn chị, cảm ơn công ty Cảm ơn chị ạ, vâng. vâng. Chúc à, công ty của chị càng ngày càng phát đạt Vâng